Ok và hello xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Và mình là Phong MC đây Và hôm nay chúng ta sẽ chơi một con map Bắc Cua mình vừa mới tải về Đây là lần đầu tiên mình Bắc Cua trên PC nên là nó sẽ hơi bị đúc một tí Và ok bắt đầu thôi Let's go ok à cái này là sẽ không được chạm vào nước cái gì dễ ok à các bạn à từ nãy giờ mình nhả đấy đây là kỹ thuật này Ui rồi Qua rồi Qua màn rồi Cái gì đây okay. Xin vĩnh biệt cô Ok đây Đến đây này Sau ở đây Ok Lên đây Xong lên đây Ok Đấy Xong qua đây Xong lên đây À Ờ. ok rồi sao nữa lên đây này ô oh, có cái nút này <gasps> ô oh, từ từ bình tĩnh từ từ ui rồi ôi dễ ngay trời ơi map này quá dễ trong đó là lên đây ơ nhưng mà khoan đã ít nhất thì cái map này cũng phải cho nó có cái điểm hồi sinh chứ thế bây giờ là mình chết là mình lại phải uh, hồi sinh ở chỗ kia chết rồi ừa được rồi Oh yeah Đây rồi Check boy Trời ơi Cuối cùng thì nó cũng có cái check boy Trời ơi Đi đâu nữa đây Ồ oh. Có vẻ đi lên chỗ này à, Oh. Lại có cái chick boy Trời ơi Hay quá À Từ từ Đi đâu nữa nhỉ Xuống đây á Ôi Mất một tim Ôi cái gì đây sao lại có hai cái đường này thế đi đường nào nhỉ đường này nó ra cái gì đường này sẽ ra cái gì cả à sau đó đi đây um, sau rồi nhảy qua đây ơ kìa đi đây này đó từ từ các bạn ơi à qua đây à từ hãy lên đây á à. ơ kìa cái map này nó buồn cười nhỉ ok ok ơ kìa 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아. Thank you. chính ra là mình không cần mình không cần phải à, làm như vừa nãy mình có thể leo từ dưới này leo lên đây sao chúng ta có thể lên trên này oh Thôi cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một share, một đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Và mình sẽ à,